vị đồng tu tôn kính Xin chào mọi người A-di-đà Phật Từ hôm nay trở đi Chúng ta bắt đầu giảng kinh văn của phẩm thứ ba Đại giáo Duyên Khởi Đệ Tam Kinh văn trong phẩm này Là Thế Tôn Thị Hiện Tướng lành hiếm có Phóng quang cảm động tôn giả A Nan Ngài A Nan thưa hỏi, Thế Tôn trả lời: Diễn thuyết biển nguyện của A Di Đà Phật, pháp bảo hiếm có khó gặp nhất. Đó là Phật thuyết Đại thừa, vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Mời xem câu kinh tiếp theo. Nhĩ thời Thế Tôn Oai quan hách diệt Như dung kim tụ Hữu như minh kính Ảnh sướng biểu lý Hiện đại quang minh Số thiên bá biến Đoạn kinh này miêu tả Đức Phật phóng quang hiện tướng lành Oai quang hách diệt Quang minh do Phật phóng ra Dũng mạnh uy nghiêm Sáng chói rực rỡ khiến người nhìn thấy được quang minh này sanh tâm kính sợ như dung kim tụ lại giống như sự chói sáng rực rỡ của vàng sau khi bị nung chảy tụ lại với nhau đẹp không tả hết đây là nói hào quang dung nhan tinh thần của phật không giống ngày thường trước đây chưa từng thấy đây là tán thán tướng hảo của Phật Hữu như minh kính Ảnh sướng biểu lý Thân tâm của Phật Thanh tịnh không gì sánh bằng Không nhiễm chút bụi trần Hào quang của Phật giống như tấm gương Trong ngoài đều trong suốt Giống như pha lê Đây là tướng lành Hiện đại quang minh Số thiên bá biến Chữ đại này có nghĩa ánh sáng này vô cùng thù thắng, sáng ngời rộng khắp. Hình sắc của ánh sáng thiên biến dạng hóa, đẹp không tả xiết. Trong ánh sáng có màu sắc, trong màu sắc có ánh sáng, hoán đổi lẫn nhau. Hình thái của ánh sáng cũng không ngừng biến đổi, càng biến càng đẹp. Sáu câu kinh vừa rồi nói tới Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành. Đây là nhân duyên đầu tiên khởi xướng bộ kinh này. Mời xem đoạn kinh tiếp theo. Tôn giả A Nan tức tự tư duy kim nhật thế tôn sắc thân chư căn duyệt dự thanh tịnh quan nhang nguy nguy Bảo sát trang nghiêm Tùng tích dĩ lai Sở dị tằng kiến Hỷ đắc diêm ngưỡng Sanh hy hữu tâm Tôn giả A Nan tức tự tư duy. Ngài A Nan là thị giả của Phật, đã chứng được sơ quả. Mỗi lần Phật giảng kinh, Ngài đều tham gia. Trong hội Pháp Hoa, Đức Phật công bố Ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ không vương Phật, đồng thời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nan ưa thích đa văn. Ta thường xuyên tinh tấn. Vì vậy, nay ta đã đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà A Nan sẽ hộ trì pháp của ta cũng hộ trì pháp tạng của chư Phật trong tương lai giáo hóa thành tựu chúng Bồ Tát Ngài A Nan vẫn chưa thành Phật có thể thấy được Ngài A Nan và Thế Tôn đồng thời phát tâm ở chỗ không vương Phật một trong những nhiệm vụ của Ngài A Nan là giáo hóa chúng Bồ Tát cũng tức là có thể làm thầy của Bồ Tát. Đây là bổn tích của Ngài A Nan. Chứng sơ quả chỉ là thị hiện. Trên thực tế, những gì Ngài A Nan hiển hiện trong một đời, Ngài là nhân vật quan trọng của Đại giáo, vô cùng quan trọng. Một, Ngài kết tập kinh tạng. Hai, truyền tâm ấn Phật. Ngài là vị tổ thứ hai của thiền tông. Ba, trong mật điển gọi A Nan là tập pháp Kim Cang. người vị Kim Cang đồng với Như Lai. Sau khi sơ tổ mật tông, đại sĩ Liên Hoa Sanh ra đời là lãnh thọ pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền trao lại từ chỗ ngài A Nan. Cho nên Ngài A Nan hộ trì Phật Pháp là bổn nguyện của Ngài. Ngài thị hiện làm thị giả của Phật. Hơn nữa lại truyền thừa hai tông phái thiền và mật, nối dòng huệ mạng Phật, tiếp nối người trước dẫn dắt người sau. Do vậy, Ngài là người đương cơ trong kinh vô lượng thọ. Một mình Ngài A Nan tụ hội cả thiền, mật, tịnh Phật Pháp là một không hai. Pháp môn là một không hai. Nói rộng ra hơn, tôn giáo là một không hai. Dạng Pháp quy nhất, khác đường cùng một đích đến, đều quy về Kinh Vô Lượng Thọ, quy về A-di-đà Phật. Công đức thỉnh Pháp của tôn giả A Nan lớn Công đức Ngài kết tập kinh điển càng lớn Để mọi người hiểu rõ hơn Về tôn giả A Nan Tôi sẽ kể cho mọi người nghe Một câu chuyện nhỏ có liên quan đến kết tập kinh điển của Ngài A Nan Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn giữa rừng cây Sa La sông Thọ ở thành Câu Thi Na, Ngài A Nan đau buồn khóc không thành tiếng. Đức Phật dùng ánh mắt thương xót nhìn ngài a nan rồi nói với mọi người a nan phụng sự ta 27 năm vô cùng vất vả a nan là người ôn hòa khoan hậu nghe pháp liền nhớ tương lai có thể tỏa sáng trên thế gian ba ngày sau khi phật nhập diệt Ngài A Nan đi tới thành Vương Xá tham gia kết tập kinh điển lần thứ nhất. Đi đường hơn 2 tháng. Ngày 14 tháng 4 mới tới thành Vương Xá. Ngày thứ hai bắt đầu an cư, kết tập kinh Phật. Lúc này, Ngài Đại Ca Diếp được đề cử làm chủ tọa Ngài đã chọn 499 vị A-la-hán Bởi vì Ngài A Nan chưa chứng quả cho nên bị loại trừ. Điều này mang lại đả kích rất lớn đối với Ngài A Nan. Ngày đêm đó, Ngài cố gắng tu hành. Giữa đêm, liền chứng quả A-la-hán, tham gia kết tập. Trong Pháp hội, A Nan tụng Kinh Trường A Hàm Kinh Trung A Hàm Kinh Tạp A Hàm Kinh Tăng Nhất A Hàm Kinh Thí Dụ Kinh Pháp Cú Phật giáo có được kinh điển lưu truyền trên thế gian đều là nhờ vào công lao của A Nan. Đại Ca Diếp là người chủ trì kết tập kinh điển ở thành Vương Xá tự nhiên được các trưởng lão thượng tọa coi là người lãnh đạo. 20 năm sau, Ca Diếp đem Pháp truyền cho A Nan, rồi lên núi Kê Túc nhập diệt. A Nan được đề cử làm người lãnh đạo tăng đoàn. Lúc ấy, Ngài đã là một ông lão 66 tuổi. Sau khi Ca Diếp diệt độ, Phật giáo dưới sự lãnh đạo của A Nan vẫn luôn hòa hợp, chưa có vấn đề gì lớn. Vào năm A Nan 120 tuổi, có một hôm trên đường đi, nghe thấy một vị tỳ kheo nói rằng Người sống lâu trăm tuổi Chưa thấy chim hạt nước không bằng sống một ngày mà có thể thấy được a nan thấy vậy ân cần sửa lại người sống lâu trăm tuổi không hiểu pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà có thể hiểu được tỳ kheo trở về trình với sư phụ sư phụ nói con đừng nghe A Nan nói bậy. Ông ta già rồi, đã mất trí nhớ và trí huệ. Tỳ kheo lại kể cho Ngài A Nan nghe lời nói của sư phụ. Sau khi A Nan nghe xong, thầm nghĩ, mình đọc tụng Đại Pháp của Đức Phật cho chúng sanh. Nhưng mà ngã kiến, ngã chấp của chúng sanh sâu nặng không dân làm theo Phật Pháp. Mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Lại nhớ tới, lúc Đức Phật còn tại thế, chư đại đệ tử đều nhập diệt rồi. Chỉ còn lại một mình Ngài. Giống như một khu rừng bị đốn sạch. Chỉ còn lại một cây đại thụ, không thể ngăn gió che mưa. Thế là Ngài bay lên trên sông Hằng, biên giới giữa hai nước Ma Kiệt Đà và Tỳ Sa Ly nhập Niết Bàn. Thánh thể của Ngài chia làm hai phần. Một phần lưu giữ ở giảng đường Trừng Cát trong rừng Đại Lâm phía Bắc Tỳ Sa Ly. Một phần lưu giữ bên cạnh tinh xá Trúc Lâm thành vương xá xây tháp cúng dường. Bởi vì A Nan nhập diệt mà hai nước Ma Kiệt Đà và Tỳ Xá Ly hòa hợp, không còn chiến tranh nữa. Giúp tính mạng và tài sản của hàng triệu người dân không bị tổn thất. Có thể thấy được, A Nan có tinh thần cứu người giúp đời của Bồ Tát Đại Thừa. Mời xem câu kinh tiếp theo tức tự tư duy hôm nay a nan thấy phật hiện tướng lành phóng ánh sáng thù thắng không tầm thường trước giờ ngài chưa từng thấy trong lòng ngài suy nghĩ kim nhật thế tôn sắc thân chư căng, duyệt dự thanh tịnh đức phật như hình ảnh vi diệu trong tấm gương như dần trăng tròn sáng hiện bóng trong nước sạch. Đức Phật thị hiện vô cùng hoan hỷ, vô cùng vui vẻ. Tại sao Đức Phật lại hoan hỷ như vậy? Có hai nghĩa. Một là tất cả thánh hạnh, niệm A-di-đà Phật có công đức viên mãn. Hai là bởi vì thời cơ hiếm có để chúng sanh đều đạt được lợi ích từ Pháp đã đến có thể thấy được quyển kinh này biểu đạt rộng khắp bổn hoài của Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật đều vô cùng hoan hỷ. Bởi vì thời cơ để chúng sanh đạt được lợi ích chân thật đã đến. Hai vị đạo sư ở hai cõi nước đều rất hoan hỷ vui mừng. Quan nhang nguy nguy, bảo sát trang nghiêm. Nguy nguy có nghĩa là hình dáng cao lớn tôn quý nhang là dung nhang dung nhang của phật có ánh sáng cho nên gọi là quang nhang trong phật quang thể hiện cõi nước trang nghiêm của chư phật mười phương bảo sát là cõi nước thanh tịnh của chư phật đây chính là hiển thị cảnh giới sự sự vô ngại Không thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm Hào quang của một vị Phật là một Là nhỏ Hào quang của cõi nước chư Phật là nhiều Là lớn Trong một có nhiều Nhỏ có thể bao hàm lớn Đều là cảnh giới di diệu thù thắng Vượt khỏi tình thức thoát ly tri kiến đều là tướng công đức sẵn có trong tự tâm. Tướng lành thù thắng như vậy. A nan tùng tích dĩ lai sở dị tằng kiến là tướng lành mà từ quá khứ cho đến hiện tại A nan chưa từng thấy. Hỷ đắc diêm ngưỡng sanh hy hữu tâm hỷ đắc chiêm ngưỡng có những ý nghĩa như sau. Một, A Nan lần đầu tiên thấy tướng lành phóng quang thù thắng của Thế Tôn. Trong tâm không kìm nén được sự hoan hỷ. Hai, Ngài A Nan có duyên rất sâu với Thế Tôn, mới may mắn thấy được tướng lành hiếm có như vậy của Thế Tôn. Trong lòng vô cùng hoan hỷ ba Đại chúng trong Pháp hội cũng như Ngài A Nan, bởi vì có duyên rất sâu với Thế Tôn, nên cũng thấy được tướng lành hiếm gặp của Thế Tôn. bốn Ngài A Nan và đại chúng trong Pháp hội vui mừng được chiêm ngưỡng sanh hy hữu tâm. Hôm nay thấy được Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành như vậy A nan sanh tâm hy hữu đại chúng tham gia pháp hội cũng sanh tâm hy hữu tâm hy hữu là tâm cung kính thành khẩn trước nay chưa từng có tôn giả a nan thay mặt đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng lên trịch áo bày vai phải quỳ thẳng chắp tay mà bạch phật rằng thịnh giáo Đức Phật. Tại sao hôm nay dung mạo hào quang của Phật lại thù thắng như vậy? Mời xem câu kinh tiếp theo. Thế Tôn Kim Nhật nhập đại tịch định Trụ kỳ đặc pháp Trụ chư Phật sở trụ Đạo sư chi hạnh Tối thắng chi đạo Khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm Di niệm quá khứ vị lai chư Phật gia Di niệm hiện tại tha phương chư Phật gia Hà cố oai thần hiển diệu quan thụy thù diệu nải nhĩ Nguyện vị tuyên thuyết Đoạn này là Ngài A Nan thỉnh Pháp với Phật Hàm ý rất sâu Một Ngài A Nan gọi thầy là Thế Tôn. Phật là thầy của trời người, được thế gian suốt thế gian tôn kính. Trời người tôn kính. Cho nên gọi là Thế Tôn. Đây là cách gọi tôn kính nhất. Hai. Kim Nhật nhập đại tịch định. Phật và Đại Bồ Tát thường ở trong định. Thủ Lăng Nghiêm đại định được nói đến trong Kinh Lăng Nghiêm. Na già thường ở trong định, không lúc nào chẳng định. Đại định không có xuất, không có nhập. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Phật và chư Đại Bồ Tát bình thường đều như vậy. ba Hôm nay đại định mà Đức Phật thị hiện thù thắng hơn bình thường. Rốt cuộc đây là định gì? Đây không phải là đại định thông thường, mà là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là vua trong tam muội. Thế Tôn đang niệm A Di Đà Phật. Bốn, A Nan Đại Quyền Thị Hiện Ngài là Phật Bồ Tát Tái Lai Sơ quả La Hán chỉ là thị hiện mà thôi. Ngài tới giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật, Hoàng Pháp lợi sanh. năm Những điều A Nan hỏi không phải Ngài không biết, mà Ngài thay mặt đại chúng thỉnh Pháp. Chúng ta phải cảm ơn sâu sắc sự từ bi của A Nan. Thế Tôn, Kim Nhật nhập đại tịch định Kinh Niết Bàn nói Ta nhập đại tịch định ở trong rừng cây sa la này. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài nhập định ở sông Thọ gọi là Đại Tịch Định. Kinh Niết Bàn lại nói Đại Tịch Định gọi là Đại Niết Bàn. Ba đức của Niết Bàn là đức pháp thân đức giải thoát đức bát nhã ba đức viên mãn là đại niết bàn sách chân giải nói đại tịch định là tên gọi khác của niệm phật tam muội hiện tại phật sẽ giảng cho mọi người pháp môn niệm phật cho nên phật phải trụ trong niệm phật tam muội theo Kinh Niết Bàn Đại tịch định chính là Đại Niết Bàn Kết hợp với tịnh độ là niệm Phật tam muội Hai cách nói này không hề mâu thuẫn Viên đốn giáo chủ trương Nhân quả đồng thời Niệm Phật tam muội là nhân Chứng Niết Bàn là quả Nhân quả đồng thời cho nên cả hai hiển hiện cùng lúc. Tiếp theo nhân cơ hội này, giới thiệu sơ lược với mọi người một chút về bốn đức của Đại Bác Niết Bàn. Thường, lạc, ngã, tịnh. Thường Thường là thể của Niết Bàn. Hằng thường bất biến, không có sanh diệt lạc lạc là thể của niết bàn vĩnh viễn tịch diệt an nhàn thọ dụng không chút phiền não ngã ngã là thể của niết bàn được đại tự tại không chút trói buộc tịnh tịnh là thể của Niết Bàn, giải thoát khỏi hết thảy cấu nhiễm, vô cùng thanh tịnh. Trụ kỳ đặc Pháp Hôm nay, Thích Ca Mâu Ni Phật trụ trong một pháp môn đặc biệt sẽ tuyên thuyết kinh điển giúp chúng sanh bình đẳng thành Phật trong một đời chính là kinh vô lượng thọ trên đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác đây là pháp kỳ đặc tại sao vậy bởi vì hết thảy pháp mà thế tôn đã giảng trong 49 năm chưa từng giảng qua pháp bình đẳng thành phật cho nên pháp môn này rất khó tin đẳng giác bồ tát duyên giác thanh văn chúng sanh trong địa ngục Căn tánh của họ khác biệt rất lớn Làm sao có thể bình đẳng thành Phật Nhưng mà Đức Phật có một pháp môn cực kỳ di diệu Có thể giúp chúng sanh bình đẳng thành Phật Phật chưa từng nói pháp môn này Hôm nay sẽ tuyên giảng cho đại chúng Cho nên Thế Tôn phải trụ trong Pháp kỳ đặc kỳ đặt ở chỗ nào? Một là bình đẳng thành Phật. Hai là Thích Ca Mâu Ni Phật trước nay chưa từng nói. Ba là đại chúng chưa từng được nghe. Bốn là kỳ đặt ở chỗ không cần đoạn trừ phiền não. Chỉ cần điều phục phiền não là được. Có thể đới nghiệp giảng sanh. Đây là pháp môn độc nhất vô nhị. Tịnh ảnh sớ nói Pháp mà Phật đã chứng đắc Hơn hẳn những người khác Pháp chẳng có trong thế gian Nên gọi là kỳ đặc Câu này có nghĩa là Pháp mà Phật đã chứng đắc Không phải bậc Bồ Tát có thể đạt được Thế gian này không có Cho nên gọi là kỳ đặc Kỳ là hiếm lạ hiếm có đặc là đặc biệt đặc thù pháp mà phật đã chứng đắc hơn hẳn những người khác hơn hẳn a la hán a la hán chứng bát niết bàn của tiểu thừa bồ tát chứng đắc từ sơ tính dị cho đến đẳng giác có tổng cộng 51 cấp bậc Phật cao hơn cấp bậc này. Phật là cấp bậc thứ 52, là quả vị cao nhất, phía trên không còn nữa, cho nên hơn hẳn những người khác. 51 cấp bậc trong Đại Thừa Giáo, Tiểu Thừa Giáo có thanh văn, 8 cấp bậc là tứ quả, tứ hướng, còn có Bích Chi Phật, cao hơn A-la-hán thấp hơn Bồ Tát. Phật đều hơn hẳn những cấp bậc này. Phật đạt được Đại Pháp rốt ráo viên mãn. Pháp chẳng có trong thế gian. Thế gian ở đây là chỉ lục đạo, thập Pháp giới. Pháp mà Phật chứng đắc không có trong lục đạo thập Pháp giới. Pháp này hiếm có, Pháp này đặc biệt cho nên gọi là kỳ đặc. Sách chân giải có cách giải thích tuyệt vời đối với kỳ đặc pháp. Tôi trích dẫn một đoạn hay nhất, cúng dường mọi người. Ngài nói, y chánh chủ, bạn của thế giới cực lạc, hết thảy đều biến hiện từ tâm của A-di-đà Phật Như Lai. Dù nói là một pháp, nhưng mà trong ao bảy báu ở cực lạc Trong một bông hoa Có vô lượng quang Trong vô lượng quang Lần lượt xuất hiện vô lượng Phật Vô lượng Phật Diễn thuyết vô lượng diệu pháp Cho mười phương chúng sanh Có thể thấy Từ trong một Sanh ra vô lượng Dù nói là vô lượng nhưng chỉ là một câu danh hiệu giảng sanh luận chú nói thế giới tây phương cực lạc có ba loại trang nghiêm phật trang nghiêm bồ tát trang nghiêm cõi nước trang nghiêm đều vào trong một câu pháp một câu pháp là câu thanh tịnh câu thanh tịnh là trí huệ chân thật pháp thân vô vi cũng chính là câu danh hiệu này từ đó thấy được nếu nói là một nhưng mà trong một có vô thượng diệu pháp nếu nói là nhiều vô lượng trang nghiêm chỉ từ một tâm biến hiện vì vậy đây là pháp kỳ lạ trong kỳ lạ đặc biệt trong đặc biệt chẳng thể nêu chẳng thể nói chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng thể đặt tên miễn cưỡng gọi là kỳ đặc đoạn này nói quá hay không biết mọi người có nghe ra chỗ hay của nó không thật sự tuyệt diệu vô cùng tuyệt diệu ngẫu ích đại sư nói người giảng sanh đồng cư độ ở thế giới tây phương cực lạc mặc dù vẫn là phàm phu nhưng đã đạt bất thoái chuyển nếu như nói họ đã chứng bất thoái chuyển nhưng họ vẫn là phàm phu đây là pháp mà mười phương cõi nước không có cho nên gọi là kỳ đặc phía trước có nói tới bát niết bàn tứ quả tứ hướng tiếp theo tôi sẽ giải thích sơ lược một chút bát niết bàn gọi tắt là niết bàn cũng gọi là nê hoàng niết bàn gia hán dịch là viên tịch viên là viên mãn hết thảy trí huệ tịch là tịch diệt hết thảy hoạt nghiệp cũng dịch là diệt độ diệt là diệt trừ ba loại hoặc kiến tư trần sa và vô minh độ là độ thoát hai loại sanh tử phân đoạn và biến dịch có nghĩa là khi trí huệ và đức hạnh của một người đều đạt tới rốt ráo viên mãn ngăn chặn vượt khỏi cả sanh tử và phiền não gọi là niết bàn đây là Pháp không sanh không diệt mà Bậc Thánh chứng đắc được, vừa khỏi cảnh giới chân như của thời gian không gian. Cũng là chốn trở về lý tưởng nhất, tốt đẹp nhất của muôn nghìn chúng sanh. Tứ quả có hai cách giải thích. Cách giải thích thứ nhất là chỉ bốn quả vị của thanh văn thừa. Một Quả tu đà hoàng Hán dịch là nhập lưu Có nghĩa là Mới nhập vào hàng thánh nhân Hai Quả tư đà hàm Hán dịch là nhất lai Nghĩa là tu đạt được quả vị này Sau khi qua đời thì sanh lên cõi trời Làm người trời một đời sau đó lại sanh vào thế giới này của chúng ta một lần nữa, rồi không còn chịu sanh tử trong dục giới nữa. 3. Quả A Na Hàm. Hán dịch là bất hoàng. Tu đạt được quả gì này, không còn sanh lên dục giới nữa. 4. Quả A La Hán. Hán dịch là vô sanh. Tu được quả vị này, thoát ly sanh tử, không còn chịu thân sau, là quả vị cao nhất trong thanh văn thừa. Cách giải thích thứ hai là chỉ A-la-hán. Tứ hướng Hướng có nghĩa là tiến tới các quả vị khác là cấp bậc tu đạo thanh văn trong Phật giáo tiểu thừa một Tu Đà Hoàng hướng Hán dịch là Dự lưu hướng hai Tư Đà Hàm hướng Hán dịch là Nhất lai hướng ba A Na Hàm hướng Hán dịch là Bất thoái hướng bốn A La Hán hướng Hán dịch là Vô học hướng Có vị cổ đức nói Pháp kỳ đặc là tế phàm bí thuật. Phàm là phàm phu lục đạo. Lục đạo gọi là nội phàm. Tứ thánh gọi là ngoại phàm. Ngoại phàm có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này vẫn chưa minh tâm kiến tánh. Trong Đại Thừa Giáo vẫn thuộc về ngoại phàm tức là thập tính vị thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng của biệt giáo đều là phàm thập địa được xưng là thánh đăng địa liền xưng là thánh siêu việt mười pháp giới nếu trong hoa nghiêm viên giáo thì sơ trụ đã siêu việt rồi đây là do hai tông phái phán giáo khác nhau. Hoa nghiêm cao, sơ trụ Bồ Tát, liền minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Là Phật thật chứ không phải giả. Dạ, Mặc dù thành Phật, nhưng vẫn chưa chứng đắc rốt ráo viên mãn. Cho nên gọi là phần chứng tức Phật. Lời này do Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai nói. Từ sơ trụ trở lên, hết thảy đều kiến tánh. Trong biệt giáo, phải tới quả vị sơ địa mới kiến tánh. Sơ địa của biệt giáo, tương đương với sơ trụ của viên giáo. Sự chứng đắc của các ngài đều bình đẳng. Chư Phật Như Lai, ứng hóa trên thế gian, giúp đỡ phàm thánh. Những thánh nhân chưa rời khỏi thập pháp giới này là a la hán bích chi phật của tiểu thừa tam thừa bồ tát của đại thừa tam thừa là thập trụ thập hạnh thập hồi hướng có một bí thuật giúp các ngài thuật là phương pháp phương pháp gì phương pháp thoát ly lục đạo phương pháp thoát ly thập pháp giới Phương pháp này không nằm trong 8.004 dạng pháp môn, không nằm trong vô lượng pháp môn, nên gọi là bí. Chữ bí này có nghĩa là bí mật. Thực ra, cũng không thể nói là bí mật. Có thể dùng hai chữ thâm mật để giải thích. Thâm mật, trong 10 pháp giới không ai biết. Mặc dù biết nhưng họ không tin cũng giống như không biết thật sự thấy được pháp môn này nghe được pháp môn này có thể tin tưởng không nghi ngờ thì đối với họ cũng là thâm mật bởi vì họ tin tưởng nhưng hầu hết mọi người đều không tin pháp môn này không chỉ một mình thích ca mâu ni phật nói như vậy mà chư Phật Như Lai mười phương cũng nói như vậy đều khẳng định pháp môn này là pháp khó tin cho nên tu học pháp môn này có người nửa đường thoái tâm đổi sang pháp môn khác thậm chí hủy bán pháp môn tịnh độ chuyện này cũng không có gì hiếm lạ không những không hiếm lạ mà còn là chuyện bình thường Nguyên nhân gì vậy? Họ không có thiện căn lớn, không có phước báo lớn. Kinh Di Đà nói về pháp môn này rất hay. Chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh vào cõi ấy. Mặc dù ta có nhân duyên, có cơ hội gặp được, nhưng thiện căn phước đức của chúng ta không đủ cho nên nhìn thấy pháp môn khác sẽ động tâm không thể kiên trì học đến cùng nếu có thể không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài kiên trì học đến cùng thì tám dạng bốn ngàn pháp môn cũng không thể làm họ dao động vô lượng pháp môn cũng không làm họ dao động không phải họ không tiếp xúc mà tiếp xúc rồi vẫn như như bất động giống như thiện tài đồng tử vậy trong kinh hoa nghiêm 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử thiện tài đồng tử tu pháp môn gì Tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ trong pháp hội của văn thù bồ tát ngài đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đây gọi là căn bản trí 53 lần tham bái là để thành tựu hậu đắc trí của Ngài. Hậu đắc trí tức là không gì không biết. Căn bản trí là vô tri, bát nhã vô tri. Lúc khởi tác dụng thì không gì không biết. Sau khi chứng đắc căn bản trí, 53 lần tham bái, thành tựu trí huệ viên mãn. Như vậy mới có thể độ chúng sanh mới có thể trụ pháp kỳ đặc đức phật muốn nói pháp môn kỳ đặc này đương nhiên phải trụ trong cảnh giới kỳ đặc trước cảnh giới kỳ đặc là gì đó là trụ chư phật sở trụ đạo sư chi hạnh tối thắng chi đạo chư phật sở trụ là di đà tịnh độ đạo sư chi hạnh là tín nguyện trì danh hai câu này đều là tối thắng chi đạo ai biết được vậy chúng ta đọc đoạn này trong kinh vô lượng thọ rất nhiều người đều đọc lướt qua chưa đọc được ý vị trong đó không biết rằng mấy câu này đã hết lời ca ngợi tịnh tông chú ý hết lời ca ngợi một người có thiện căn phước đức sâu dày đọc được đoạn kinh này từ thế tôn kim nhật nhập đại tịch định đến tối thắng chi đạo chỉ đọc mấy câu này họ sẽ một lòng một dạ nghiêm túc học tập pháp môn này sẽ không thay đổi không chuyển hướng nữa chư Phật sở trụ là thế giới Tây phương cực lạc, y chánh trang nghiêm. Đạo sư chi hạnh là dẫn dắt hết thảy chúng sanh cùng thành Phật đạo. Bởi vì dùng pháp bình đẳng, đổ chúng sanh trong chính pháp giới bình đẳng thành Phật. Đó mới là đại đạo sư, đạo sư không thể nghĩ bàn. Tối thắng chi đạo là thực hành hạnh của Đức Di Đà. Niệm về niệm của Đức Di Đà. Niệm của Đức Di Đà là 48 nguyện. Nguyện nào cũng bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh. Đây là đạo thù thắng bậc nhất. Cho nên gọi là tối thắng chi đạo. Tịnh ảnh sớ nói Chư Phật sở trụ Là quả thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn là nơi chư Phật cùng trụ. Phật Phật đạo đồng. Cho nên Thế Tôn cũng cùng trụ nơi quả giác Niết Bàn của chư Phật sở trụ. Do Đại Niết Bàn sanh ra sự giáo hóa diệu dụng thù thắng. Thế nên hôm nay, Phật trụ nơi hạnh của Đạo Sư, Đạo Tối Thắng. Sách chân giải nói, Đại tịch định là tên gọi khác của niệm Phật Tam Muội. Ba đời chư Phật đều trụ vào niệm Phật này, nên gọi là Phật sở trụ. Chư Phật ba đời đều ở trụ vào niệm Phật trong niệm Phật Tam Muội. Đây là chư Phật sở trụ. Hôm nay Thế Tôn Dạ, cũng trụ vào niệm Phật tam muội nơi mà chư Phật trụ vào. Niệm Phật tam muội gọi là Bảo Dương tam muội, là vua trong tam muội nên gọi là Bảo Dương. Từ niệm Phật tam muội có thể lưu xuất hết thảy tam muội. Đại đạo sư gọi là đạo sư nghĩa là chỉ bày con đường chân chánh cho chúng sanh gọi là đạo sư người có thể chỉ ra con đường đúng đắn cho chúng sanh gọi là đạo sư người có thể dạy người thoát khỏi sanh tử gọi là đạo sư kinh phật báo ân nói dẫn dắt chúng sanh đi theo con đường chân chính chỉ bày lối niết bàn giúp cho họ đạt được vô vi, thường được an lạc, gọi là đại đạo sư. Gốc bệnh của chúng sanh là hữu vi. Mặc dù học Phật, nhưng bởi chấp trước tình kiến rất sâu, cũng coi Phật Pháp thành Pháp hữu vi. Kinh Kim Cang nói, hết thảy Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng đã là bọt bóng thì đó đều hư vọng vì vậy người làm đại đạo sư chủ yếu là phải dẫn dắt tính chúng buông bỏ hữu vi thông hiểu vô vi mới có thể hướng thẳng tới niết bàn chứng đắc thường lạc ngã tịnh tiếp theo tôi sẽ nói Bốn điều điên đảo của phàm phu cho quý vị nghe Điên đảo thứ nhất Xem vô ngã là hữu ngã Xem vô thường là thường Xem cấu là tịnh Xem khổ là lạc Kinh Kim Cang nói vô ngã Nhưng chúng sanh luôn luôn chấp trước ngã Trong một đời Chẳng có ý niệm nào Không phải vì cái ngã hư dối này Điên đảo thứ hai Đời người vô thường Chỉ là bọt xà phòng Nhưng chúng sanh chỉ nhìn thấy màu sắc sặc sỡ của bọt bóng Mà quên rằng chúng sẽ dở ngay lập tức Điên đảo thứ ba Bất kỳ dung mạo nhan sắc tươi đẹp nào của nam nữ trên thế gian Đặc biệt là trong mắt người yêu Đó là thiên sứ là tiên hoa thậm chí là thần thánh nhưng trên thực tế chỉ là một nhà vệ sinh biết đi mà thôi điên đảo thứ tư thế gian này là tám nỗi khổ đang xen nhưng chúng sanh lại vui không biết mệt người đời hút chích rượu chè cơ bạc hoang dâm đang vui mừng phấn khởi ai biết sẽ rơi sâu vào biển khổ những điều mà người thế gian mong cầu thật sự đều là chuyện khổ chính mình không biết ngược lại cảm thấy rất vui trên thực tế đều là khổ không có vui sự hưởng lạc trước mắt là hoại khổ cảnh vui bị phá hủy thì chính mình rất khổ chứng a la hán sẽ giải quyết được bốn điều điên đảo này nhưng lại có bốn điều điên đảo của a la hán a la hán không biết thường lạc ngã tịnh của bồ tát bồ tát là chân thường pháp lạc chân ngã bổn tịnh sách chân giải nói hạnh của đạo sư tức là di đà thế tôn bình đẳng tiếp dẫn không để sót ai di đà thế tôn bình đẳng phổ độ không có phân biệt bất luận là người thông minh người khờ dại người tốt người xấu oan gia hay người thân đều bình đẳng đại bi phổ độ không bỏ một chúng sanh nào Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy. Để tôi đưa ra một câu hỏi khảo nghiệm bạn. Người niệm Phật giảng sanh tới thế giới Tây Phương cực lạc thì thành Phật. Thành Phật gì? Bạn là vị Phật nào? Nói cho bạn biết là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vị Phật bậc nhất trong biển quả chánh giác, là căn bản Phật, là tự tánh Phật hết thảy chúng sanh đều có chỉ là mê nên không giác hôm nay thế tôn sẽ tuyên thuyết pháp môn thù thắng không gì sánh bằng giúp chúng sanh một đời bình đẳng thành phật cho chúng ta giúp chúng ta đều giác ngộ biết được trong chân tâm của bản thân chúng ta có bảo bối không cần tìm cầu bên ngoài Bên ngoài không có Bên ngoài đều là ảo tướng Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Một câu Phật hiệu A-di-đà Phật Đều bao hàm giới định huệ trong đó Di diệu không tả hết Hiếm có đặc biệt đến tột cùng Bạn có thể vào cảnh giới này Bạn mới thưởng thức được Pháp vị của tịnh độ pháp dị của thế giới cực lạc tâm hoan hỷ tự nhiên sẽ sanh khởi duyên khởi đại giáo thật thù thắng công đức a nan thịnh pháp lớn thế tôn tuyên giảng pháp kỳ đặc phổ độ chúng sanh trong pháp giới